các bạn quan sát này ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng là địa chỉ ví TDC20 hay là Tron đấy của bạn chỉ ví Choconet ha các bạn nhấn vào sao chép để đây hành sao chép địa chỉ này này thưa ok đó là cách lấy địa chỉ ví TDC20 Tron đấy trên ví Choconet 2 thì trong những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn bạn cách để chúng ta lấy địa chỉ ví RC20, b 20 rồi Avax, vân vân và mây mây trên ví Choconet 2 hãy cùng đón chờ xem nha